Beat TV. rất nhiều bạn chưa biết ở đây chỉ mất 3 tiếng đi xe máy mà cực kỳ đẹp có tất cả này có hồ bơi này biển này ủa tại sao các bạn đi vũng tàu thôi chứ không đi cô có biết hả? trời ơi cực kỳ đẹp này các bạn đi đi đi đi đi đi trời ơi cô cô biết nhé có hai người à, có bao gồm BBQ và có thể trồng một cây nước giống như công tay như công tay này bia này nước nước chảy rất là lặng mờ có rất nhiều chỗ giống như Đà làm, yeah, barbecue <laughs> từ bây giờ nướng nha thì một chút này vậy ạ ấp <laughs> Cái này là lẩu hải sản chỉ có hai trăm 210 Và thêm rau và cái bún ăn chung thì rất là ngon Anh Sang cũng được bao gồm trong đấy đó Thực sự bây giờ là có giảm giá nhưng mà Anh Sang nhiều như thế Tâm biết chị luôn luôn phải xem tất cả rồi trong 이렇게 다 너무 다 넣었나? 여러분이 Thank you.